mình ai ơi hà tình quê thơ sông còn nhớ không phượng hoàng bay ngang say mê chốn đây nên núi nên sông hèn chi ngàn hồng dựng vào thiên thu